vã đêm đơn côi lạnh giá anh nhớ em ngày qua cả trong giấc mơ vẫn còn thọn thương khi xa em lòng nhớ ngày buồn đêm thẫn thờ chỉ phút giây mà ngơ nơi trong văn một giá đêm quanh hiu vì anh yêu em ta trong giấc mơ Nên tình anh trao em là không bên bờ Hạnh phúc anh bên em đông đầy Bao yêu thương thành nỗi nhớ Để anh mãi có em trong những đêm mơ Vì anh yêu em ta trong giấc mơ nên quanh khắc bên em là bao ý thơ Hình bóng em đây quanh đêm ngày Như sao vào nỗi nhớ Đánh mãi của em trong những đêm mơ ca trong giấc mơ đơn côi lạnh giá anh nhớ em ngày qua cả trong giấc mơ vẫn còn hồn hương khi xa em lòng nhớ ngày buồn đêm thân thờ chỉ phút say mà ngơ đời trong văn buồn giá đêm quạnh hiu vì anh yêu em cả trong giấc mơ nên tình anh trao em là cọng bên bờ Từng phút giây bên em đông đầy Bao yêu thương thành nỗi nhớ Để anh mãi theo em trong những đêm mơ Vì anh yêu em ta trong giấc mơ Nên quanh khách bên em là bao ý thơ Hình bóng em vây quanh đêm đầy Nhưng sao vào nỗi nhớ Để anh mãi theo em trong những đêm mơ Cả trong giấc mơ vì anh yêu em cả trong giấc mơ nên khoảnh khắc bên em là bao ý thơ từng phút giây bên em đông đầy bao yêu thương thành nỗi nhớ để anh mãi có em trong những đêm mơ vì anh yêu em ta trong giấc mơ nên khoảnh khắc bên em là bao ý thơ Hình bóng em đi quanh đêm ngày Nhưng sao vào nỗi nhớ Dù anh mãi ngỡ đâu cũng nhớ đến em Cả trong giấc mơ Anh từng bán trách em rất nhiều Sao ngày anh bỏ anh trong cô liêu Anh từng nói với em dặn nặng lời Sao ngày anh để anh ôm chơi vơi Giờ lớn hơn anh mới hiểu Ai cũng muốn cuộc sống không lo toan Vì ấy lúc em qua xoan Anh nào dám rời phận cho em mà sai lầm lớn nhất anh mắt trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nỗi Từ đây anh đã có những lúc em cần rồi chỉ không có em nên anh đau lòng thôi người không dám tin tương lai anh thay đổi sợ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời cứ oán chút em rất nhiều sao ngày anh bỏ anh trong cô yêu anh từng nhớ nước em rất nặng lời sao ngày anh bỏ anh ôm chơi vơi giờ lớn hơn anh mới hiểu ai cùng muốn cuộc sống không lo toan vì ấy lúc anh qua xoan em nào dám người phận cho anh mang sai lầm lớn nhất anh man trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đổi mới là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nỗi giờ đây anh đã lớn nhưng em cần rồi chỉ không có em nên anh đau lòng thôi người không dám tin tương lai anh thay đổi giờ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đổi nuôi là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nỗi giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi chỉ không có em nên anh đau lòng thôi người không dám tin tương lai anh thay đổi giờ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời Người không dám tin tương lai anh thay đổi Giờ theo bước anh em sẽ đớn đau Sẽ đớn đau cuộc đời